Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Minh và lần hôm nay thì Khả sẽ bắt đầu anh em Bình Xô à, ở cùng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử trang chủ game công thành chiến công thành chiến xưa.net và đây là Evan mừng sinh nhật 6 năm của tem CTC và hiện tại như anh em đã biết thì mừng sinh nhật thì anh em đã hiểu rồi mấy chủ này đã tồn tại hơn 6 năm rồi nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cùng ép anh em xem hiện tại nguyên liệu nè có một ca điện đúng kim là sô cô la thường hạn là khả năng chuẩn bị sẵn này rồi một ca bột mì một k trứng gà, một k vali và một k đường cát và một k bơ thì cái này thì ờ, cái túi hoạt động đi chanh thì nó sẽ rớt anh em đó nếu anh em có anh em mình này em cũng biết nó sẽ đi chanh rớt những cái vấn đề đó rồi bây giờ thì khả chuẩn bị 10 cao su là 10 ngàn xu rồi khả mua cái ép mình anh em mua nến đa sắc này đó nếu anh em làm biến ép thì anh em có thể mua nhanh chỗ này là 14 cao su anh em sẽ được 1 ngàn cái còn này khả sẽ ép khả chỉ tốn còn gần 11 kim thôi <coughs> rồi rồi đây anh em à, sau khi mua được à, nến đa sắc thì Khải sẽ ép cho anh em xem rồi à, ghép bánh sinh nhật thường hàng đó ngàn cái luôn nến đa sắc ok đó ok rồi bóng rương gái anh em mình cho anh em xem đây chà chà chặt rương quá chậu đó à mấy cái cái quả này qua anh kia đi anh này chặt chỗ quá đó bỏ này cái à, anh em đang xem này chuẩn bị cho một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi đã xem số mua này ra gì nha anh khải cùng anh em ờ, mở lên cái website thì được cái gì cho anh em xem nha đợi tí là tí nữa mày đây đây bây giờ chỉnh vào tiếng luôn rồi mang tiếng mượn hai kim nữa năm kim ơi làm nhiều kim vậy mà tiếng 12 kim nữa 5 kim anh em thông cảm em đang bị đau nên là thông cảm nữa chứ giờ tắt mic đi thì like mà không nói chuyện thì nó lại chán chết nữa nè <laughs> đúng không rồi ok Chợ, anh em cứ mượn lít nhất lít nhất á nhiều khi mình uh, phải uh, nhớ cái đầu hoặc là ghi thêm vô nhiều khi nó nhất quá à, hai kim nữa là ba kim thôi hai kim nữa là ba kim thôi nhiều quá nên là mình không nhớ được đâu mà nhiều người mượn lắm rồi ok rồi ok trước khi uh, xem thử uh, à, em bên này có gì thì chúng ta cùng uh, trở lại màn hình uh, của chúng ta đây là màn hình tổng của game đây, đây, đó thời gian và điều kiện bắt đầu tham gia là bắt đầu vào uh, sau ngày 12 là hôm qua bắt đầu ngày hôm qua rồi mà ngày hôm nay khải anh này mới cách một ngày thôi đó ép tại tương dương trung tâm túi nguyên liệu nè rồi ra mấy cái trứng gà bơ này nọ này đó rồi uh, la thường hạng điện trong kim này Khang mới mua cá đồ đầy đủ nha sau khi anh thì sẽ có nến đa sắc và nến ờ, đơn sắc đó à, quên cái này nến đa sắc là đi mua 10 xu này ừ. có tóc băng hội hay huy chương member nhiệt huyết huy hiệu băng hội đa tài tài ba đây đó rồi cái này em mình uh, vạn thì tốn uh, khá nhiều tiền vạn thu được 5 tỷ kinh nghiệm rồi cái này anh vạn cả chưa ăn thì bỏ qua bên này rồi đây anh em ơi một ngàn bánh sinh nhật thường hạng này thì nó được 15 triệu trên một cái thì ở bên này khả sẽ úp được 15 tỷ tương đương khoảng gần hai cấp nha mọi người sau khi anh sẽ được rương mảnh nhung tình an quan hiệp cốt định quốc mảnh ngựa bông tiêu phi dân chiếu dạo xuất thố và hùng ảnh pháo sinh nhật ừ, chữ chúc chữ chúc vậy đó lời chúc gọi quà tân binh lỡ mặt thành anh cao chúc sinh nhật ừ. cao chúc sinh nhật thì nó cũng sử dụng được năm chục cái như những mùi bình trước em mở ra được tìm phi phong này nọ lệnh bài uh, xanh à, ờ, bài quá đặc biệt uhm. quá tử được tốt với cá nhân tốt ban hội hôn bình nến à đây đến từ kỹ năng tiềm năng này mà cố gắng ra hai bộ đỡ phải đi mua nha à, mặt nạ thì tên tinh hồng thiết là hắn bằng nhựa phiên tóc ừ, không có gì khác vòng sáng hơi khác này mà vòng sáng hơi khác <coughs> có thể nhận được một trang bị hiệp cốt này có thể ra được một trang bị nhu tình có thể ra một trang bị đỉnh quắc và cả trang bị ăn băng ngẫu nhiên các loại hiệp cốt ô ngon ấy này là cái túi này ừ. rồi ngựa số phiến lỡ ba bí kiếp này cái này có tiền nè đó càng khôn và rừng điều tình bộ mấy mấy ok mấy bất à, bất đại bất tiểu nó giống như ở, ờ, ở ờ, Evan trước rồi nè không gì khác cả rồi ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu anh Evan nha mọi anh em ờ, đang xem thì uh, nhấn ngay nút like ủng hộ chia sẻ chơi chuẩn bị anh Evan thử ra gì không nha mọi người ừ được cái ờ, đưa con ờ, thấy yên gì nó nó bơ tơ khả cái rồi anh may mắn là đi cắn cho anh em xem nha rồi nó cho nó ít tiền dạng đi chanh nè ồ nó đi đang chanh lực cỡ nó năm thành nè chắc hết tiền dạng này Đây, cái mùa Evan này anh à, đồ nếu ra là bài bị kiếp ờ, bông tiêu mạnh hiếm thì tìm về nha anh em ơi đó tìm bông tiêu mạnh hiếm là ok luôn hoặc là phi dân phi dân thằng này cũng được mấy triệu anh em ơi chứ còn cái nịt đó <laughs> ừ hôm nay không có tống kim rồi anh em ơi hôm nay không có tống kim vừa tham khảo sơ qua bảo hôm nay không tống kim anh ơi rồi rồi rồi rồi rồi ok sau khi cắn bánh xong đây <coughs> thành đô trung tâm anh Vinh anh em ơi à, lần này chắc là úc cấp 114 anh em ơi thằng người chắc 114 nha anh em úc được hai cấp hai cấp hơn ấy khui ha đó trừ chút à, thiết là hãng đúng một tinh thần một à, câu chúc sinh nhật vàng à, phúc duyên lực lửa bao một viên thủy tinh đó như đây pháo sinh nhật tem à về dân thôn ăn lát kinh nghiệm thôi em ơi không có gì đặc biệt cả thiên sơn rồi cái gì một hộp vậy đây một hộp mảnh nè này mảnh này mà mảnh lên hoa sơn cần cái trường thả đi Thế vì bữa này giờ xui không đánh được tống kim luôn à Ừ hôm qua là mất thiên tử rồi Hôm nay là không lên được tống kim luôn Khui ha Tiếp tục Đây là họ sơn cảnh kỹ chưa nha mọi người Nãy anh hơn 130 cái rồi Vẫn chưa có một cái cuốn tiềm năng kỹ năng nào, Một hộp bánh thật ăn Không cần nữa 200 cái vẫn chưa cái gì Thủy tinh Tầm này thủy tinh tinh hồng khá rẻ mọi người Ra bán này không ăn thua đâu mà Cái nó vài chục xu một cái thôi Một viên Úp cấp nè Một lần bài bất đặc biệt Một tiếng là hám đây oh, một cái đặc biệt nữa một thị tinh cái này tìm lên bài boss cũng khôi này mà một lần bài boss tầm này 500 xu ra à, ờ, đỡ họ gỡ họ biết hỏi nói không này mực nạ mi mấn à, ờ, nạ mi mấn gần 500 cái rồi em ơi vẫn chưa có một cái tìm lên cái năng luôn chứ nhảy cầu luôn quá chưa có tìm lên cái năng nào luôn em à ủng Thiên Sơn nữa Thiên Hữu Lộ quá trời Thiên Lộ ba bình rồi một hộp à, đại lực lỡ bao mà đánh công thành một ánh ngựa à, chứ giờ ba bức số hello văn vũ lê hello này mới vô gì đây mạnh chiếu dạ bảy à, tụi mình tám có tiền rồi rồi sida sida này ờ, khải à, đến uh, thành đô trung tâm này cái anh chủ ông uh, ông hùng sư thiếu lâm vô tiếp tục 500 cánh tiếp theo Evan này tốn khoảng tầm 11 kim cho mọi người 11 kim tương đương 700 à, 770 nghìn Đó. Phúc viên chung Chung Đâu Gì đâu không vậy Kỹ năng tiềm năng vẫn chưa thoái luôn em ơi tiếp là hám Số tốt Số tốt xấu Chịu ơi Nhiên <coughs> Dùng gói quà học tiến sĩ Diện tiền thổ lộ ơi Nhỏ dữ này không có một kỹ năng tiềm năng nào lương What the hell Một bất thường Ôi trời, lần bài bot hiếm quá nè mày Anh em cứ bảo Khải mua lần bài bot đánh đi Đánh đi Thực sự rất là khó để mua luôn em một lần anh Vinh còn cả ngàn cái mà có hai ba con boss này nên nó sự đặc biệt của server này chưa nên mà boss rất là khó nên là đồ ra có rất có giá trị mọi người và nhân môn tương dương này ok Ồ, oh, chưa có một cái gì luôn Chưa có một cái gì giá trị luôn em ơi À, nó đau miệng anh em thông cảm nên mà chạy nước miếng chạy nước miếng ok cuối cùng có một cái nến kỹ năng trời ơi cần hai cái kỹ năng hai cái tiềm năng anh em à quá tửu quá tửu úp cấp cho 14 đó theo dự đoán thì úp cấp cho 14 chuẩn men luôn em ơi thì tinh trời thì tinh quá trời trời mặt nạ nữa nè hộp sát tôi giảm có bài to này ông ơi Nã thằng ơi, nã thằng ơi, đợi em ba sl... 4 slot nã thằng ơi. À cái gì á? Ấy là cái vực ải không? Ừ, ừ, ok ok ok, tên tên nào tên nào. kim mà em. Đi cái thằng Tống kim được hả? Tống kim được hả? Kim em trời. Ok ok ok. Rồi, ra tưởng không kim tống kim được anh em. Rồi, full rương. Tống kim được anh em ơi. Ừ, ngon rồi. Nó khai cho nó qua này nó cắt đồ ăn. Tống kim được đi tống kim anh em ơi rồi đã có thử đựng dưới đây rồi quá trời độ cái độ nó bán được hay không đây cho nên xem thử thực sự là với 11 kim ấp được hai cấp nha mọi người đồ thì uh, chúng ta vẫn uh, chưa thấy cái đồ nào hết vẫn chưa thấy cái đồ nào mà đỡ mà gọi thực sự là thu được vốn nha chúng ta phải tiếp tục chờ vận may bằng những cái tiếp theo hãy uh, giao dịch vậy cùng 10 cái rồi tiếp tục ăn tiếp thu được nhiều hơn ừ, sao không giao dịch được đó một thì tinh nè hai và bốn bốn viên này là trăm sâu năm viên trăm hai cái này à, bốn trăm rưỡi cái này năm trăm đây sáu trăm hai bình này năm chục sâu một bảy trăm hai tám trăm hai hàng boss này một kim là một kim tám trăm hai con boss này tám chục sâu là một kim ờ, một kim chín rồi tinh hồng này 25 xu à một kim chín 25 rồi hết rồi nè món này mấy bình 10 bình thì cho 10 xu 100 xu đây rồi hai kim mới thu được hai kim thôi hai kim đối với nhau này kỹ năng vài trăm xu hai kim rưỡi rồi ba cái này qua em ơi mới thu được hai trăm rưỡi em ơi rồi không máy này rác rác rác rác rác rác và toàn may mắn này nọ ba cái uh, mảnh ngựa cũng vứt luôn mới được hai trăm rưỡi nha anh em <clears throat> mới được hai trăm rưỡi thôi ok anh em ok anh em ơi ok anh em ơi đồ vô tấm kim hơi sâu mà không sao rồi khui này khui cho xong đánh tấm kim hai trăm lưới này thôi ôi ấy về về một cái nón đình quốc em ơi à về bờ về bờ một nón đình quốc một nón đình quốc em ơi Ui, có vài triệu anh em à quá ngon em ơi vài triệu rồi em ơi có vài triệu em ơi ngon lành cành đào em ơi ngon lành cành đào em ơi Quá đẹp cái nón trời Hiện tại nón đừng quát đang hiếm nha mọi người Rồi sinh lực 31 luôn ừ, Ngon lành cành đào luôn em ơi Rồi có vài triệu luôn Chưa nói đến mấy gì này nọ Cái kia này à, à, 500 xu Được 3 kim Tiểu thành bí kiếp đâu Sinh lực Tiểu thành bí kiếp Mảnh ngựa Mảnh ngựa, ngựa vứt Ngựa bảy vứt Ngon lành cành đào Kỹ năng Ok Ngon lành em ơi lời cái này lời lời này hôm qua ông anh trong bang mở được cái này bán được uh, ờ, 2 triệu 2 triệu 2 đó nè mà phòng thủ 25 thôi cái này phòng thủ ờ, uh, 26 ừ, ngon lạnh được 30 em ơi quá ngon luôn em ơi về bờ về bờ rồi cái nón đẹp quá quá đẹp nè server này hiện tại là những xét định quất là điểm trên đầu của tay cũng như là những cái nón này rất là cần nhiều người cần nè như là thiếu lâm những phái mà họ đi nón này họ rất là ok luôn Sinh lực dương luôn Ngon lành cần đào Được hai bot nữa hai bot được à, Có bot đại không bot tiểu này được 500 xu à ba kim hơn à, Được ba kim hơn Được giữ lại 500 à, cá nhân nữa Cho 500 xu đi bốn kim ừ. Ngon ngon ngon bốn kim anh em ơi Không bốn kim với lại cái nón đường boss này mấy chục kim nữa Ok Weber Weber Lần này về bờ nha anh em à, Ngon lành cành đào luôn Quá tuyệt vời luôn em Không ngờ lần này ra được nón đường quốc luôn em ơi vĩnh viễn nha anh em nó đừng quắc vĩnh viễn á chứ mà nó thường là mọi người quá bề bờ luôn <coughs> quá bề bờ luôn em ơi ngon lành cành đạo về bờ luôn từ đó rồi cái này để tôi tự in sâu này còn dư đến uh, 50 cao chúc sinh nhật nữa cái này ăn được lái vi phong nha mọi người hôm nay khải có phi phong rồi nên là chưa ăn vội đợi đó từ từ anh này top 3 top 3 ôi chỗ cái nhân quá trời Đúng rồi, bỏ bỏ mấy cái cái này vô trong này hả <coughs> quá wow, ok 16 là ngày mới à, 7 tháng ừ. ừ thơm hàng đọc hàng đọc đó nè nấu hàng đọc đó nè rồi tháng qua ủa ừ, 13 ngày ok cho nghe mi còn cái con dư thì cho ông em đọc Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi Và cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều nha Và bây giờ thì Khải uh, chọn bỏ đồ vô trong rương nó rồi Chúng ta đang bị đi uh, Tống kim nha anh em được Khải chiến của anh em đọc ra Rồi đi tống kim Nhớ cho một like ủng hộ chia sẻ chơi nha anh em ơi Đó còn uh, mấy cái này và vài chục xu này Khải không tính này mà Cái này 100 xu này Cái này 400 xu này Tính ra là thu được khoảng 5 kim Này tiểu bí kiếm này không bỏ đi hôm nay mua Nó còn thu khoảng 5 kim với lại uh, một cái nón định quốc quá hợp lý luôn không lỗ này mà lời lời to luôn nè lần này lời to luôn à, đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ là tiếp tục những à, ra những video tiếp theo nha em ơi